Mời bạn Nam Rồi đi bạn Mời bạn nữ Rồi, mời em ngồi Chào quý vị khán giả, ừ, chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ Chào bạn Em là Ngô Thị Thùy Giang, năm nay em 27 tuổi Ờ, em là kế toán phòng khám Hoàn Mỹ Sài Gòn ạ Quê em ở Gia Lai và hiện em đang công tác ở Sài Gòn ạ Rồi, mời bạn trai Chào anh Cường Linh, chào chị Cát Tường Chào tất cả các ờ, bạn khán giả và chào bạn kế bên Tôi là Đỗ Văn Trung, 36 tuổi Quê bạn ở đâu? Dạ em ờ, gốc thì ở Ninh Bình Nhưng mà em làm việc ở Sài Gòn đây cũng 20 năm Công việc của bạn là gì? Dạ em ờ, có một ừ, doanh nghiệp nhỏ Em làm bên dịch vụ và vận tải à mình à, đến đây muốn tìm một cái người yêu như thế nào dạ ừ, bạn gái em muốn kiếm tìm là người ừ, người khéo khéo ừ, trong cái mối quan hệ giao tiếp đó đúng không dạ đúng rồi để về làm công ty mình đúng không <laughs> rồi gì nữa là một người con gái nghĩa là giỏi nhưng mà không phải là thủ đoạn giỏi nhưng không thủ đoạn dạ em 36 tuổi mà em ờ, có vẻ nhút nhát vậy mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em dạ em cũng hơn một mối tình rồi bao lâu rồi dạ em cũng lâu rồi chị được mấy tháng rồi ạ hả dạ. quen bao lâu mà chia tay mấy tháng rồi quen cũng mấy tháng rồi ôi trời đất ơi coi không xác định là cho nó qua luôn xí xí cho chị hỏi em chút xíu à, em em em 36 tuổi mà em có một mối tình thôi mà quen có mấy tháng à rồi chia tay dạ đấy là cái mối tình gần nhất thôi chị tưởng ơi à nghĩa là có nhiều mối tình hả dạ cũng cũng nhiều trời ơi vậy mà tôi tưởng có một mối tình tôi mới nên lan bà hơi lo ngại nhất bạn gái bạn gái Quá thì sao mà. Ừ, em thì uh, có quen uh, ờ, một người nhưng mà chia tay cách đây 3 năm rồi thì uh, em ở Sài Gòn bạn ấy ở Đà Nẵng với lại là cái khoảng thời gian đấy em vẫn là sinh viên bạn ấy ở ngoài đấy thì bạn uh, quen thêm một bạn nữa nên à. em chia tay và dừng lại luôn là bắt cá hai tay ha phải lỗi dạ, của mình à, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nói chung là con gái làm gì thì em cũng biết làm đấy nhược điểm của em là rất dễ đỏ mặt ạ. là mình tức giận hay là mình đỏ mặt không là... nói chung là ai cứ nhìn vào em một lúc là tự nhiên mặt em nó cứ đỏ vậy em không biết làm sao hết trơn là mình bắt cỡ rồi hả dạ đúng rồi à em thì uh, em thích một bạn trai thì uh, là người lớn hơn em một chút biết nấu ăn chỉ cần biết thôi vì em nghĩ đàn ông khi mà biết nấu ăn thì họ là người cũng khá là tâm lý ừ. nhưng mà em không cần quá lãng mạn vì đôi khi họ lãng mạn quá thì họ không có thực thực tế đó biết bạn nấu ăn không dạ em cũng có biết một vài món nào một vài món hả dạ có nấu cho bạn gái không món nấu cho mình không dạ cũng ở nhà em cũng nấu cho mẹ em à được nấu cho mẹ em ăn được là được rồi mình chưa nói điểm mạnh điểm yếu của mình đó em em thì sở thích thì thích uh, coi thời sự điểm yếu gì quên hết rồi mình có tật xấu gì không em cũng cũng yếu nhiều chị ạ yếu gì? <laughs> em cũng không bao giờ Điều gì em không thích ở người bạn trai? Không sạch sẽ Vâng Là... À, em hỏi ảnh coi ảnh có sạch sẽ không? Anh ơi có sạch không anh? Sao im lặng vậy? Cũng cũng lúc sạch lúc dơ à. <laughs> Lúc nào sạch lúc nào dơ <laughs> Lúc này tôi thấy hình như tình hình đàn ông mình hơi ở dơ á xong phụ nữ cứ lên đây nói em muốn đàn ông là phải sạch sẽ dạ khi đi mà đi nhậu về thì biến tắm anh mình biến tắm ngủ tới ngày mai luôn à? dạ đúng rồi tới sáng rồi đi xong. làm luôn xong ngày mốt mới tắm anh không sáng dậy là phải tắm anh anh dạ. có hay đi nhậu không anh cũng thỉnh thoảng em tuần mấy ngày anh có tuần thì cũng nhiều mà có tuần thì không có vậy là anh rất là ít tắm nói vòng vòng xoáy vô vụ tắm trả lời người ta đi em đúng rồi trời đất ơi thiệt luôn hả qua coi mặt sao mà ít tắm chào chị ủa ủa là, là đi, đi đi nhậu về là không tắm hả anh dạ đi nhậu về <laughs> xỉn không tắm được nữa đi nhậu về không tắm xong ngủ ngày mai đi làm làm xong chiều về xỉn nó cũng không tắm nữa vậy luôn hả anh có không sáng hôm sau thì tắm đi chị... <laughs> Trời anh làm em lo lắng quá à. Cái điều gì anh không thích ở người bạn gái? Làm quá to cái chuyện mà không không không đáng. Có em... nhiều cái phụ nữ cần phải làm to. Dạ. Là cái gì anh? Là anh đi nhậu hoài. Ta phải làm to chuyện lên để cho anh khỏi đi nhậu đúng không em chỉ ờ, có đi nhậu với ờ, khách hàng thứ thôi nãy giờ có ai nói gì đâu ví dụ như là đang ờ, em đang chơi cờ với bạn chẳng hạn vậy là em muốn người phụ nữ khéo ví dụ như muốn em về thì không có được ra để để hất bàn cờ ra hay là ai mà chơi ác hất bàn cờ vậy bạn đánh cờ gì dạ cờ tướng cờ tướng đó đơn giản người bạn gái hoặc người vợ chỉ lại lấy con tướng đi là xong <laughs> bao giờ anh tiến tới hôn nhân được dạ cũng cũng đang ờ, gấp rồi chị tường còn nếu như cưới được vào tháng 7 này thì em có một người tài trợ tiền cưới hoàn toàn ai vậy anh ai vậy anh <laughs> bí mật rồi chị bí mật mà tháng 7 này mới được hả dạ tháng 7 2017 hả dạ dạ đúng rồi rồi bây giờ đó, nếu như có một người con gái đồng ý với anh là tháng 7 cưới lấy lấy tài trợ <laughs> và một người con gái rất yêu anh muốn tháng 9 anh cưới anh sẽ chọn tháng nào tháng 9 tự ra tiền thì em cũng tới bây giờ thì cũng tự lo được cái đó được cho nên là cũng không quan trọng về cái vậy thì chọn tháng 7 hay tháng 9 cái tiệc cưới đó thì tất nhiên là chọn một cái chỗ nào mà yêu á <laughs> thôi được rồi chịu tháng 7 đám cưới không em anh ơi có nhanh quá không anh có tài trợ em ơi quan trọng là tình yêu đúng không bạn dạ rồi để tôi xem đàn gái thế nào em chào, Rồi, anh chào em mà vâng. nãy giờ em thấy anh nói nói chuyện em cảm nhận ra sao anh đấy có phải là một người khá là điềm tĩnh ạ mà anh muốn cưới gấp thế để làm gì anh để lấy tài trợ anh ai tài trợ mà gấp thế ạ bạn gái cũ tài trợ hả không có chị ơi à, <laughs> vậy là trong vòng 2 tháng là em với anh đồng ý là sẽ lấy nhau hả anh ừ hoang mang em hoang vâng, mang em run quá run quá anh có run không dạ hơi run à giờ mình hỏi câu đó cũng khó trả lời lắm người ta chưa thấy mặt nhau mà Đúng một rồi. chút thấy mặt nhau mới trả lời nhau là hai tháng có lấy được không chút nhá? xíu mình sẽ cho biết điều đó dạ. ha rồi hôm nay em có đi với người thân không Dạ có, em đi với sếp em và hai chị làm cùng phòng em ạ Dạ, chào chị sếp Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh Chị thấy anh bên đó như thế nào? Dạ em thấy à, anh bên đây thì rất là mà chững chạc Cũng có một số cái đặc điểm mà em thấy là có cũng phù hợp với bé Giang Vẫn vô ý chính, cặp này hai tháng nữa lấy nhau được không? À vẫn được thôi không được luôn hả trời ơi, sếp chịu chơi em vậy là em ờ, được luôn được luôn rồi ủng hộ bạn trai mình đi với đi ai trai. dạ em đi với anh em dạ chào anh dạ, chào anh ạ có ờ, chút xíu ờ, để nói với bên em gái bên đây là chung em bà con của tôi bình thường nó đứng trước nhân viên thì anh nói rất là ok tại sao hôm nay lên đây chắc có lẽ hay rung như vậy cho nên đến bây giờ vẫn ế là vậy đó gặp con gái không được khéo léo lắm dạ bây giờ anh thấy cặp này ờ, cái khả năng hai tháng sau đám cưới nó có cao không anh nhịp đập của con tim thì không ai biết được nhưng mà về phương cái kinh nghiệm của tôi là cái người đã có gia đình rồi à. thì hai tháng là không nên để tình yêu không thể đo đếm bằng ờ, tài trợ hay không tài trợ chính xác rất hay à, chúng ta yêu nhau về nhịp tim đúng không anh tim nó như thế nào à, hai tháng cũng có thể một tháng cũng được nữa nhưng đừng quan tâm đến cái chuyện tài trợ không tài trợ ở đây thôi cũng có thể yêu nhau một ngày hai ngày họ cũng có thể cưới nhau được vấn đề là hai người gặp mặt thì mới biết điều đó xảy ra như thế nào và bây giờ chúng ta sẽ Mình đến thời khắc quan trọng nhất gặp thôi, mặt nhau mặt lên đi quan biết trọng đâu. tim có đập mạnh hay không thôi tháng sau cưới luôn nào cười thật tươi chào em chào anh ạ thằng em bông bông dạ em cảm ơn ạ anh cho em hỏi một chút anh là dân kinh doanh vậy thì ờ, về nhà anh có đem theo công việc về nhà không ạ cũng có chứ em nhiều khi không không làm hết thì đưa về nhà làm Ừ. Với lại cái công việc của anh nó cũng hơi đặc thù với là nó hay bất chợt. À, vậy nếu mà em với anh quen nhau á thì một tuần anh thăm em một mấy lần thì rảnh anh sẽ thăm em rảnh lúc nào anh sẽ điện thoại anh thăm ừ. mà anh rảnh hoài à ừ. <laughs> vậy ừ. anh nóng tính anh anh có hay đập đồ không anh <laughs> thì có khi phải, phải nói lớn với anh em với nhân viên vấn đề là tiếng với em không cái đó mình chưa biết <laughs> bạn trai còn nhớ bạn gái tên gì và nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi không à, bạn à, là giang tống giang hay gì à. anh anh không anh em là thùy giang không có thùy tống giang vâng ạ nhớ chữ giang là may lắm rồi em có nhiều người ngồi đây không có nhớ luôn á bạn gái có nhớ tên bạn trai không dạ em quên mất luôn trời thấy chưa cô đoản hậu hơn người ta nữa ừ, anh là trung đỗ văn trung trung ạ dạ trung giang hai này là mối làm cò đó rồi tiếp dạ. tục mình tính tới cái chuyện ờ, đám cưới rồi, rồi sanh con đẻ cái gì đó tính luôn đi không có thầy trợ thì vẫn đến được với nhau đúng không anh đúng rồi à thế à <laughs> anh có khúc mắc gì về em nữa không anh anh thấy em cũng xinh mà anh cứ nhìn em đi không sao đâu anh đúng quá có vẻ hơi nhút nhát nha anh nói một cái gì đó thật bây giờ thí dụ giờ anh anh dùng một bài thơ nào đó anh có thể diễn tả được cảm xúc của mình thử xem ờ. nhìn thẳng mắt cô gái đọc kìa Vàng son đang lộng lẫy buổi chiều xanh Quay mặt lại thì cả lầu chiều đã vỡ Vì chút mây đi theo làn phút gió Biết thế nào mà chậm rãi em ơi cái đoạn này buồn Gì quá em quên cái đoạn ơi, ơi sao tỏ tình lãng mạn mà đoạn buồn dữ vậy Anh phải thôi Xuân Diệu phải tìm người ta thấy không Ngỡ là yêu, yêu mất rồi Ngỡ là thương, thương lắm đó. Thí dụ như thế Anh có cái câu này anh Đúng hả? Dạ Có đậu bở gì không? Dạ, không biết uh... <laughs> Hãy sát đôi đầu, hãy kề đôi ngực Hãy trộn nhau những đôi mái tóc ngắn dài Những cánh tay hãy cuốn riết lấy nhau Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng Trong say sưa anh khẽ bảo em rằng Gần thêm nữa thì vẫn còn xa lắm Đó Trời, phải như vậy Trời ơi thơ nhất phải mượn mượn đúng cái đoạn đó chứ ờ. đoạn vô đổ vỡ tanh bành gì đâu không nói chung là em thấy anh rất là dễ thương ạ à Ừ. thôi mình à, tiến hành bấm nút đi rồi đặt quyết định hay không là cho các bạn nha suy nghĩ thật kỹ đây là thời khắc quan trọng nha một hai ba hết thời gian tay nhau nào hy vọng rằng các bạn sẽ cùng đi chung một đường đây là chiếc vé xem phim của hệ thống à, cụm đạp CD-Box 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax Dạ, cảm ơn chị Và đây, quà tặng cho hai bạn Viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên Em cảm ạ Nắm tay nhau thật chặt Hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim đi bạn Dạ, cảm ơn anh